đây chúng ta có hình vẽ như sau để các em nắm vững hơn nhá ví dụ nào trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác và chỉ ra các tam giác có các yếu tố và chỉ ra các các yếu tố của từng tam giác một thứ nhất các em nhìn vào tam nhìn vào hình này chúng ta có ví dụ một nhá thì đầu tiên là chúng ta có tam giác abc trước được chưa thứ nhất là tam giác abc thứ nhất là chúng ta có ba đỉnh thứ nhất chúng ta có ba đỉnh là đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C. Thứ hai, chúng ta có ba cạnh. Ba cạnh là AB, là AC, là BC. Thứ ba, chúng ta có ba góc. Là góc ABC. Được chưa? Thầy ghi là góc ABC. Các em có thể ghi rõ hơn nữa rồi. Góc ABC. Góc BCA và góc CAB đó được chưa à quên được chưa nào thứ nhất là đối với tam giác abc nó là như vậy thứ hai là chúng ta sang tam giác abd nào chúng ta có tam giác abd tam giác abd tam giác abd chúng ta cũng có ba yếu tố thứ nhất đó là ba đỉnh